à cho xe ấy tụ phao là nó nè yo tàu ni tua cho cô thì chỉ chỉ có có mà yo ni tua thì chỉ có ấy tụ lâu nè. cháu xin thay mặt à, gia đình à, chú Bảo cảm ơn cô bên Anh Quốc là gia đình cháu thật sự là rất khó khăn thì cũng đã giúp đỡ. nó áp quá rồi. <laughs> vừa nát quá ừ. vừa nát quá bỏ người khác đi là từ đấy là không liên lạc à Kẻ không hỏi thăm nhau à nó đi đi đâu nó ở từ nó hai tay bị quá rồi à nhưng mà chú chú có làm gì cho vừa không không làm cái gì mà không làm gì à. Ừ. mình ở nhà làm có ừ. nghề eo về làm mấy chén rượu nó là chửi mình đánh mình à. ừ Giang xin chào cô dì, chú ba anh chị và tất cả mọi người đã đến với kênh Sa Trường Giang TV Hiện tại là buổi sáng, Giang đang có mặt tại xã Sùng Máng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Hôm nay thì à, Giang sẽ vào gửi trao món quà của cô giáo tiên bên Anh Quốc Có gửi cho gia đình nhà cháu Hoa là 3 triệu đồng Và có dặn Giang là mua thực phẩm, đồ ăn vào cho gia đình Giang có mua hai bao gạo đây rồi Là hai yến và hai cân thịt à, Tổng số tiền là Giang mua là 460 ngàn Trước khi vào nhà cháu Hoa thì à, Giang muốn chia sẻ với mọi người một cái thông tin là vào hồi 16 giờ 58 phút ngày 28 tháng 4 thì Giang có nhận được 5 triệu đồng với nội dung chuyển khoản là từ thiện cô giấu tên ở bên Đức. Thì không biết là số tiền của cô nào thì Giang cũng không nhận được à, điện thoại và cũng không nhận được sự liên lạc ấy. Thì mong rằng là các nhà hảo tâm ai đã gửi số tiền này cho Giang và mong muốn ủng hộ gia đình hoàn cảnh nào thì hãy liên lạc lại cho Giang nhé để Giang à, biết uh, thông tin thêm hơn và biết số tiền này sử dụng như thế nào ấy thì bây giờ Giang sẽ vào trong nhà cháu Hoa cháu Hoa thì à, học trường bán chú là từ thứ hai đến thứ sáu cơ thứ bảy chủ nhật cháu mới về thì hôm nay là cháu à, vẫn đang học ở bán chú à, không biết là bố cháu có ở nhà hay không thì bây giờ xin mời tất cả mọi người là cùng đồng hành với Giang vào trong nhà cháu Hoa nhé hiện tại thì à, Giang đang à, có mặt tại khu vực à, và nhà cháu Hoa rồi Nhà cháu Hoa thì xa xa phía bên kia Cách đây khoảng 300 mét Bây giờ thì Giang sẽ vào nhà anh Báo để hỏi xem anh Báo có nhà hay không Thì nhờ anh Báo xuống cùng Ở đây thì mọi người biết được trong gia đình của người đồng bào dân tộc Hâm Mông ấy, thì người đồng bào Hâm Mông thì người ta hay làm ngôi nhà trình tường lên những cái ngôi nhà này thì à, đất đất thì rất là dày thì sao đồng bào lại thích ở ngôi nhà trình tường vì ngôi nhà trình tường này vào mùa hè thì rất là mát mùa đông thì rất là ấm vì cái độ đất dày của căn nhà đây là khu vực nhà, nhà anh Báo trưởng thôn ở đây nhé mọi người nhé không biết là anh có nhà hay không giờ mình sẽ vào hỏi Ồ. anh Báo thì à, rất là nhiều gà gì Thôi em chào chị nhá táo <laughs> phá nhà không chị ơi Khói quá à, ờ, Khói đang, ờ, đang nấu cơm mà chị Ô anh à. Sáng gọi cho anh không được Khói à, Đi làm mỏ mai nhà không có sóng À, nhà không có sóng quá à. Hôm qua là anh đi uh, chợ Xuân Vĩ uh, về đúng không? Vâng Thì bảo chiều vào nhưng mà thấy muộn muộn rồi thôi ấy Không biết giờ mọi người bán là bao tiền cân anh nhỉ? Bây giờ rồi nhưng mà dê non nó vào trăm hai trăm à trăm hai trăm ờ, còn dê già thì nó vào ừ. tám mươi chín mươi chứ em đi uh, chợ mèo vạc ở ờ, cái cái khu dạ, chợ mà bán bán uh, con động vật đấy thì thấy lợn năm nay vẻ rẻ hơn hay sao ấy nhỉ? Rồi lợn năm nay rẻ đấy. Ừ. em mới bảo là nếu mà mua lợn năm nay mà mà, mà nuôi thì sẽ rẻ hơn này. Trước là đắt. Lợn lợn lợn cũng bò rẻ. Ừ mới dê là giữ được giá đúng rồi, đúng rồi. đây cửa ấy em đọc lại đây anh báo nuôi bồ câu được mà nhỉ đây nuôi được Đấy, ờ, bồ câu uh, nuôi uh, thi thoảng uh, cả tiền bữa ăn được mà trước là đi sâu vào trong kia là trước là là là cái nương của anh báo trong kia đúng không nhỉ đợt trước mà đi sâu sâu vào trong kia không nương của anh là ở ngoài sỏi trà à, đi ra à. à. anh không có nương à. trước thì ờ, giang có vào cùng anh táo một lần thăm lại cháu hoa nhưng khi ờ, biết được ờ, hoàn cảnh của cháu hoa như vậy thì chị giấu tên ở bên anh quốc cũng có gửi cho gia đình 3 triệu đây là chú chú của nhà nhà chú ơi ồ oh. cháu vào gửi ít đồ cho chú này ôi tôi ôm nhỉ hả chế nhỉ, ờ anh để để để để với em ấy ừ. lục không điện ờ, tôi ôm nhỉ không không nhìn thấy luôn ôi trời ơi Nơi cháu anh báo vào gửi uh, ít quà của một chị ở dấu tên ừ. ờ, ở bên Anh Quốc ấy là chị có gửi cho gia đình mà hôm trước mà cháu vào nhà chú ấy ừ. là thăm ấy, chị có gửi cho gia đình chú là 3 triệu ấy để mua gạo này với lại ờ, thức ăn này hôm nay cháu mua hai bao gạo này hai yến này với lại hai cân thịt vào, ờ, à. Ờ. vào gửi cho chú chào, à, <laughs> chào em nha đã làm gì đấy à, là dạ. thế, em ừ. thế hoa là chiều nay đi học về hay như nào chú ừ. nó đi học nó ngủ ở dưới trường à, nhưng mà chiều nay có về không chú ngày mai ấy. à mai mai mới về à ừ. à có nghĩa là sáng mai mới về đấy thường thường là chiều nay cháu về là chiều về à đây à thế nấu cơm ờ, nước gì cho chú ấy hả nấu cơm nước gì chưa chưa à chưa <laughs> mình uh, chú ở nhà nó cũng ờ, rất là khó khăn ừ. con con trai chú là có có ai ấy không có hay điện với không biết được à đây à? à nó là nó bó tiền rẻ không mà mà mà có con máy quậy à mà đi hết rồi ừ del món là cái số bé à bé như như vợ chú là ờ, lấy uh, à. ờ, tần đầu lấy chồng mới tần đầu nhỉ anh nhỉ buổi như tớ yên tập bên đấy của à vâng. à không phải bên giàng à, chú phìn của huyện Long An à giàng chú phìn đấy xong à? là ừ. trước là cùng nhau đi và ờ, trước là với ông kia cùng nhau đi làm à. đi làm bên tàu xong về sau chắc là ở ờ, bên đi làm bên kia trong dây dưa bên đấy ừ. xong là về sau về về được ờ, mấy tháng ấy ừ. này trốn là bỏ bố con cháu ừ. qua xong ừ. đi theo người khác ông ông người à, ừ. người khác người khác rồi lấy người khác mà thế hỏi chú ơi cháu hỏi là thế vợ trước của mình ấy có hay liên lạc không ừ nó áp quá rồi vừa <laughs> nát quá vừa <laughs> nát quá bỏ người khác đi là từ đấy là không liên lạc à Kẻ không hỏi thăm nhau à nó đi đi thôi nó ở từ nó hai tay bị quá rồi à nhưng mà chú chú có làm gì cho vừa không không mà, làm cái gì mà không làm gì à. Ừ. mình ở nhà làm có ừ. nghề eo về làm mấy chén rượu nó là chuyện mình đánh mình à. ừ thế là vợ chú được trước là sang bên Trung Quốc là làm được bao bao nhiêu năm chú biết không đi được có mấy tháng ừ, mấy tháng à mấy tháng ừ. Ừ. đi hai lần đấy à đi hai lần ừ. à. có mấy tháng thôi tính sơ à. sơ chắc tầm bốn năm tháng gì đấy bốn năm tháng ừ. à. thế là đợt trước là là, là cô sang bên đấy là bên sân ví gì nhỉ anh nhỉ dạ. đúng dạ. ở bên sân ví không sang sang đường biên bên sân ví đúng không vâng Dạ, chú chú ờ, hôm qua vợ anh đi đâu con rồi đi ừ. bố mẹ rồi cả con đảo này mệt không có ừ thế là đi mấy tháng về xong là ờ, bỏ bỏ chú luôn ừ, ừ. nhưng mà sao con con gái không mong ờ, vợ chú lại lại đánh chú bình thường là con trai đánh nhưng mà nhiều con gái lại ấy hơn à ừ. nhiều <laughs> ừ. thế là vợ tự mong muốn bỏ mình hay là vợ chú bỏ Hả? Vợ bỏ mình hay là mình muốn bỏ? Đợt đợt mới Vợ nó thuê, mình cứ bỏ nó thôi. À, mình không bỏ, ừ. nó tự bỏ. Ừ. Thì chắc không biết... Uh, ờ, Ấn đầu qua người liền. Bây giờ chú còn nuôi lợn không? Không. Còn nuôi lợn nữa. Ừ. Thế bây giờ chú có muốn nuôi nữa không? Có chứ. À, bây giờ ừ. mùa nào cũng có tiền mua rồi kệ đâu. À, à thế hôm nào ờ, ấy thì đi bắt một con lợn về nuôi nhá ừ. ừ. ôi đau chân này là à cái hôm mà trước cái chú bảo là nó bị đau mãn tính rồi ừ. thế thì chú đi khám thì người ta có cho thuốc không nó cho nhưng mà ở bệnh viện nó là khỏe à. vừa về là vừa đau à thế à ồ cái nhà mấy ngày nó cứ đau nó cứ cố ừ bệnh an tính bệnh nền ừ. không không rút được bệnh bệnh nền đấy em trai được à hai gái một trai là cháu út là là đi cùng với mẹ đấy bỏ ừ. lên mẹ là đi lấy chồng khác luôn đấy ừ. thế là để lại một mình à, chú là là là nuôi nuôi hay sao cả là là năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ trai nhỉ chú nhỉ trai 16. chú năm nay 16 rồi à, 16 à, ừ. à hôm nào nếu em mua lợn thì ờ, để cháu với anh Báo đi về bắt về cho nhé, ừ. bắt về cho nhớ là phải nuôi thì cháu mới bắt ừ. không không nuôi là cháu không bắt đâu nuôi chứ vâng Có nơi nhưng mà cũng có tiền mua vâng ờ, đấy ừ. tiền thì ờ, tiền này của các nhà hảo tâm của cô ở bên anh ấy có gửi cho gia đình chú thì cháu sẽ mua lợn về cho để cho chú nuôi nhá ừ. thế là có cả anh báo đây trưởng thôn thì để anh đi cùng ấy hơn anh biết chọn lợn nhé như thế nào giống ấy về để à, chú nuôi nuôi sau này nó đẻ ra thì à, chú có kinh tế đúng không Đấy, à, cho gia đình nhưng bây giờ chú bị đau chân này không đi làm được với lại là cảnh cháu hoa này đi học xa nữa con trai của chú là cũng đi làm thuê mà không biết làm thuê tận đâu nhỉ chú chú con trai đi làm thuê tận đâu không biết à chắc là cứ sáng thì biệt là dưới hà nội à, Hà Nội gì không biết làm ở đâu nữa à. à cho xe ấy tụ phao là ờ, nó nhiều ờ, yêu tàu ni tua cho cô thì chỉ chỉ có có mà yếu ni tua u thì chỉ có ấy từ lòng nè của à trò nhẹ mua á chỉ con này nó khi ta chú u thì tu u thì tao nhưng mà trò trò nhẹ rồi và bao nhiêu tuổi cho cô thì chị chịu ờ, cháu xin thay mặt à, gia đình à, chú vàng cảm ơn cô bên Anh Quốc là gia đình cháu thật sự là rất khó khăn thì cũng đã giúp đỡ gia đình à, nhà chú thì à, có quà cáp này cho gia đình chú thì à, thay mặt cho chú thì cảm ơn các cô à, chúc các cô mạnh khỏe luôn luôn mạnh khỏe và đạt được những các kết quả mà hàng ngày. Rồi ờ, cảm ơn ờ, anh ờ, Báo nhé, cảm ơn cảm ơn chú nhá. À. Đấy thì như cháu nói thì là cái số tiền còn lại thì cháu sẽ cùng anh Báo là đi mua lợn để ừ. cho chú uh, nuôi. Nãy chú vừa nói đúng không? À. Muốn nuôi con lợn, để nuôi anh Báo. Thế thì để hôm nào mà anh Báo rảnh ấy Vâng. thì uh, anh cứ ờ, ra thị trấn mèo vàng xong là điện điện cho em có gì hai ờ, anh em mình sẽ đi Chén chắc là chủ nhật này nhỉ thị trấn mèo vàng thì chỉ chủ nhật thôi chỉ có chủ nhật này thôi mới mới mở phiên chợ mà thì hôm nay là thứ sáu mai thứ bảy ngày Đó. Vâng. kia ngày kia là anh có đi để anh anh ra điện cho em nhé có ừ. mà anh ừ. tuần nào cũng đi bật trộn là số gì mà cái gì được cái gì nữa ừ do chú Bảo à, cũng mong muốn là gửi lời cảm ơn mà chú lại không nói được nên là mong uh, tất cả mọi người là thông cảm thêm à, răng vào đây mua gạo mua thịt vào cho chú cái gạo này tí để ấy nhá nó cất vào ấy đi nhá vâng. gạo cháu mua về với lại là thức ăn đấy thì tí ừ. nữa chú làm thức ăn thì chú làm ăn nhá ừ, ờ, thì trưa rồi thì cháu vâng. phải về ấy Ừ, coi ờ, nhé. Ờ, có gì là đến ờ, chủ nhật này vâng. thì uh, anh báo ra chợ phiên để cháu sẽ mua con lợn về cho chú để vâng. cho chú vâng. nuôi nhá. Ừ. Cháu chủ nhật đây. Cả anh báo đây đi cùng luôn, là chở lợn về. Ừ. Không thì cháu sẽ vào đây thì uh, đi cùng cháu luôn ra ngoài đấy thì cháu sẽ lai cháu Hoa ra. Xong là bắt được lợn thì lại lai cháu về, mua Xong cháu là... đây. Về. nếu sáng đấy nhưng mà đấy liên lạc nhưng mà <clears throat> chú không đi đâu ở ngoài viện ấy thì là ừ. anh sẽ bảo uh, cháu hoa cùng với uh, nhà ra dạ, đấy ra ngoài. đấy đấy ra ngoài đấy. thì uh, đi mua đôi giày cho cháu ấy người ta bảo mua đôi giày cho cháu ấy để mua con lợn cho chú thì phải có người like về anh báo rồi anh đi đi bán hàng nên là anh không không like được chỉ cần người khác like về vâng nhé yeah thế có gì anh anh giúp giúp em mình nhé ừ, thì về xem là có ai ấy, không thì điện điện cho em nếu mà có người ra ấy. không thì em sẽ vào đây để em chở cháu ra cháu về đi à vâng <laughs> con chào bà nhá <laughs> khỏe không bà về ừ. đâu đấy bà bà đi lấy cỏ à lấy cỏ cho châu bỏ ừ. à. Và chắc là thôi anh em mình ờ, xin phép về thôi nhỉ à, mọi người về thôi để ờ, chủ nhật này ra ấy anh em mình ra xong. Thế chú nghỉ đi nhỉ Để anh em mình về thôi ừ, Để xin phép ờ, bà mọi người về Vì trưa anh Pháo là còn phải đi việc của gia đình đấy Bây giờ phiền cái chấm mì là Không, đôi mắt của bà ấy đúng không? Có nhìn thấy không đôi mắt của bà bên này này? Nhìn, nhìn, không thấy đó. Không thấy nữa đúng không? Ờ, có một bên là thế, một bên là không thế. À, một bên ờ, như là đục thủy tinh thể màu trắng hết rồi này. Ờ, ờ. Mắt của bà màu trắng hết rồi. Ừ. Bà ấy lâu chưa? Cái này bị lâu chưa? Mắt này bị lâu chưa? Lâu rồi, hai năm. À, hai năm à? Nên báo nhà giờ bị hỏng nên đục tủy hình thể. Vâng, bị hỏng. Tôi y nhà, ờ, y nhà này á. Y bùa ừ. nhà lộ. Bùa nhà lộ. Từ 3 năm. À, 3 năm. Còn trước đấy 3 năm là mắt bà là vẫn, vẫn bình thường. Vẫn bình thường đúng không? Thế là kiểu một là bị đập tinh thể hay là bác kiểu đau hóa. Sau, ờ, ừ. sau đi cũng là lúc hay bị nặng ấy. Ừ. Cũng xuống lên à, Hà Giang không, không chữa không chữa được. Cái này chắc phải đi mổ bây giờ phải đi khám xem có mổ được không bà không, mổ nó như thế rồi à. không mổ được đâu bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà mươi mấy rồi bà bảy mươi bảy rồi à bảy bảy à ồ cũng lớn rồi nhưng mà bà vẫn nói được tiếng kinh là giỏi đấy không là bà như thế là nói chuyện với cháu thế là được rồi chứ còn nhiều các cháu nhỏ này còn chưa ai nói được tiếng kinh mà hỏi còn à, không biết trả lời <laughs> Thế anh em mình về đi nhỉ? Vâng. Rồi, xin phép à, chú nhá, và vâng. vâng, bà nhà ông nhá, về đây. Đấy, cơ vâng. Thế nhá, chú cất gạo đi với là thức ăn lên tí nữa có gì là chúng ta vâng. Cho cháu về đây. Ông bà nghỉ nhá. Cháu về nhá. Vâng vâng, cháu về đây để cái khác cháu vào. Vâng. Ở kia là mới là chợ ờ, phiên mèo vạc. Cứ diễn ra là vào sáng chủ nhật hàng tuần cũng ờ, chưa chưa muộn muộn thì Giang ờ, gửi vào món quà của chị giấu tên ở bên Anh Quốc cho gia đình ờ, chú Vảng thì Giang cũng thay mặt gia đình là gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất tới cô giấu tên ở bên Anh Quốc chúc cô và gia đình luôn luôn mạnh khỏe bình an thành công hơn trong cuộc sống chúc cho tất cả mọi người xem video của Giang là luôn luôn mạnh khỏe nhé và hy vọng là mọi người hãy chia sẻ lan tỏa các sự yêu thương tới mọi người để giúp đỡ bà con trên vùng cao còn rất là nhiều khó khăn nhất là mùa này mùa giáp hạt này để video ngày nay ra thì chắc có lẽ là xin à, khép lại ở đây thôi để à, số tiền thừa còn lại của cô thì chắc là chủ nhật này Giang sẽ nhờ anh Táo với lại một số anh em trong này ấy, để đi ra ngoài chợ phiên để bắt lợn về cho chú có gì Giang sẽ báo lại cho mọi người trên kênh cùng biết nhé và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở mưa đâu sau Ôi cảm ơn anh Báo nhiều nhá <laughs> về luôn Chúc à? anh uh, sức khỏe chắc em về luôn rồi Uống nước á Vâng có gì là để uh, Chủ nhật này thì uh, à, Đấy là nhờ anh một lần nữa vâng. <laughs> Cố gắng giúp đỡ bà con Đấy nhiều cái là là Nhất là đồng bào ở trên này còn hạn chế về cái văn hóa ấy. Nhất là đồng bào Hồng Mông Ừ. Nhà bà đoạn nào? À, nhà bà ngay dưới này. À, bây giờ bà đi cắt cổ. À, vâng, vâng, vâng.